vẫn ngời trong mi nắng tấm áo còn sờn rạch nghĩ trên bom cao giữa bầy ngàn gió núi như vẫn còn sống mãi